khung cảnh này quá quá mơ mộng à. <laughs> quá mơ mộng cảnh quá mơ mộng đây là lùm cá sấu nè hả xuồng đây là xe đạp để hồi anh hai anh bơi ờ, chạy qua sông còn đây hồi người ta không có võ công thì đi bằng xuồng thuyền ta đậu chợt bến quỳnh sa thuyền ta đậu tại bến quỳnh sa đó, đó thui luôn không thấy xuồng đâu hết lại gần chút lại gần nó lại này lấy gì lâu chứ nó bắt gà quá trời bắt gà quá trời ơi gà gà nóng lương lương ta vô sông nước ăn đồ lương không bao giờ gà gà vô ngày mai sáng nấu cháo gà lương bây giờ nghe nó hỏng nó nấu cháo em biết thế nào nhậu nữa cũng chết à gì nổi nó mai sáng mình nấu cho gà húp tại nhậu mệt á mà tối